Nhận định về những kịch bản có thể xảy ra ở trận chung kết Argentina và Pháp của các chuyên gia. Lionel Messi đã có một vòng chung kết tuyệt vời, nhưng để giành được cúp vàng từ tay tuyển Pháp là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Argentina không thua trong hiệp 1. Giống như là tỷ lệ cả trận, handicap hiệp 1 trận này cũng đang là hòa được thua là 0-0 và điểm ăn cân bằng hai cửa. Rõ ràng là cặp đấu này được đánh giá cân bằng từ đầu đến cuối. Thực tế World Cup năm nay Đôi bên đều chưa từng bị dẫn trước sau khi hiệp một khép lại. Riêng Argentina luôn là một đội mở tỷ số trong 6 trận đã chơi ở giải đấu. Phân tích chi tiết thì Argentina quả thực là luôn nhập cuộc cực tốt từ đầu giải đến giờ. Bằng chứng là Argentina chưa thủng lưới một lần nào trước giờ người giải lao. Trong khi đó, Pháp đã từng để Úc chọc thủng lưới trước hiệp 1 ở trận mở màn World Cup 2022. Bên cạnh đó, các nhà đương kim vô địch mới giữ sạch lưới một lần duy nhất ở trận bán kết với Maroc một phần là do đối thủ dứt điểm kém. Còn đối với Argen thì đã không nhận bàn thua nào ở 3 trên 6 trận. Xét trên phương diện đối đầu thì ba lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Argentina đều làm tung mảnh lưới của Pháp từ hiệp 1 và không trận nào nhà vô địch của Nam Mỹ gặp bất lợi về mặt tỷ số sau hiệp đầu tiên. Chính vì vậy mà có thể tin rằng Argentina ít nhất sẽ không thua hiệp 1 ở trận chung kết này. Pháp thắng chấp góc trong 90 phút sự cân bằng của trận chung kết World Cup 2022 còn được thể hiện thông qua việc tỷ lệ phạt góc chính cũng đang là 0 và 0. Chẳng khác gì tỷ lệ về kết quả trận đấu. Bán kết vừa rồi, Pháp đã thua Maroc ở handicap phạt góc với tỷ số là 2-3. Giống hệt như là trận tứ kết gặp Anh, tỷ số là 2-5. Cho dù Trung cuộc Les Blue đều giành thắng lợi về chuyên môn. Nguyên nhân có lẽ là do đội quân của huấn luyện viên De Sam dẫn trước từ sớm và ngay sau khi có ưu thế trong tay – Pháp thường có xu hướng chuyển sang lối chơi thực dụng cực kỳ khó chịu, khiến cho khả năng được hưởng phạt góc giảm đi. Tính ra thì Pháp đã thua chấp góc 4 trên 5 trận chính thức gần đây mà phải handicap chính dưới một trái giống trận chung kết tới. Ở bên kia, Argentina đã không ăn được handicap góc ở 2 trên 3 trận vừa qua tại giai đoạn knockout của World Cup, thậm chí là đều ít hơn hai quả góc. 2-4 trước Croatia và 1-3 trước Australia. Nhưng việc Maxi cùng đồng đội được hưởng phạt góc ít hơn đối thủ chẳng làm ai ngạc nhiên vì phạt góc chưa bao giờ là vũ khí chính của người Argen. Còn đối với Pháp thì dựa vào những gì đã xảy ra, có vẻ số phạt góc họ thực hiện tùy thuộc vào việc họ có phải là đội dẫn trước hay không. Mà ở trong trận này, các chuyên gia thiên về kịch bản Argen là đội mở tỷ số, mà như thế thì Pháp sẽ được thực hiện nhiều phạt góc hơn. Argentina nhận nhiều thẻ phạt hơn trong 90 phút. Tính đến nay, Giàn vũ công xứ Tango đã phải nhận tổng cộng là 12 thẻ vàng, nhưng đến 8 trong số đó được rút ra ở trận tứ kết bất bình thường với Hà Lan. Như vậy là 5 trận còn lại, đội quân của luyện viên Scaloni phải nhận có 4 thẻ, tương đối là ít với một đội thi đấu tương đối tiểu xảo. Hãy nhớ rằng chính cả trận đấu với Hà Lan thì Argentina chưa từng phải nhận nhiều thẻ hơn đối thủ ở cả 6 trận đã qua của World Cup năm nay. Trong khi đó, Pháp mới nhận tổng cộng là 5 thẻ vàng, nhưng không như Argentina. Lens Blue đã có một trận nhận nhiều thẻ hơn đối thủ là trận 3-1 ở trận tứ kết với Anh. Mà hôm đó tỷ lệ kết quả cả trận cũng là 0 và 0 giống trận chung kết sắp tới với Aachen. Như thế là về mặt cảm quan thì Pháp chắc gì đã nhận thẻ ít hơn Aachen. Song thực tế Argentina đang lột đợi chấp thẻ phạt với tỷ lệ là 1 trên 2. Chưa kể ban đầu handicap thẻ phạt còn là 0 và 0. Cộng thêm chi tiết này thì là e rằng khả năng cao Argentina sẽ bị trọng tài phạt nhiều thẻ hơn Pháp. Pháp sẽ là đội ghi bàn cuối cùng. Tại World Cup 2022, Argentina đã chọc thủng lưới ở 3 trên 6 trận và trong cả 3 trận đó, đối thủ của họ đều là đội ghi bàn ấn định tỷ số. Ở bên kia, Pháp mới giữ sạch lưới được một trận duy nhất, nhưng trong 5 trận thầy trò huấn luyện viên De Sam phải nhận bàn thua thì chỉ có 2 trận họ không phải là đội ghi bàn cuối cùng gồm trận thua Tunisia ở lượt hạ màn vòng bảng vốn không có nhiều ý nghĩa và trận đấu với Ba Lan ở vòng 1-8. Song bàn thắng ấn định tỷ số của Ba Lan được ghi vào phút bù giờ thứ 9 của hiệp 2. Do đó mà Pháp hứa hẹn sẽ là đội ghi bàn cuối cùng của trận chung kết, đặc biệt là trong trường hợp Argentina là đội mở tỷ số trước. Biến động tỷ lệ kèo nhà cái Argentina và Pháp Kèo châu Á trận Argentina gặp Pháp thuộc vòng chung kết World Cup 2022 lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 5 giờ 37 phút ngày 17 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Argentina không hề cao hơn so với Pháp, với kèo chấp đồng banh cả trận theo handicap. Đặt kèo vũ công Argentina bỏ ra 0.93 và theo kèo Pháp ăn 1.0. Sau hơn nửa ngày lên kèo, nhà cái đã phải có sự điều chỉnh về tỷ lệ kèo để cân bằng nguồn ngân sách khi để Argen chấp 3 trên 4 trái ăn 0 và theo kèo dưới bỏ 0.96. Tuy nhiên trước sức ép từ các nhà đầu tư châu Á, nhà cái lại phải đưa ra tỷ lệ kèo là Argentina chấp 1 trên 2 trái. Hiện tại đặt cửa Messi và các đồng đội đã bỏ 0.93 và đâm kèo Pháp ăn 0.81. Điều này cho thấy được cơ hội thắng kèo của hai đội đang là 50-50. Sớm dẫn hai bàn, nhưng sự thiếu tập trung nơi hàng thủ ở những phút cuối khiến Argentina bị Hà Lan săn bằng cách biệt tỷ số 2-2. Điều đó buộc hai đội phải đá hiệp phụ và kết quả không có sự thay đổi. Qua đó phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Và sự may mắn đã giúp Aachen vượt qua cơn lốc màu da cam trên chấm luân lưu, ghi tên mình vào bán kết. Trong khi đó, cho dù thi đấu không quá thăng hoa, nhưng Pháp đã thể hiện được sự lì lợm. Những chú gà trống Gola đã hạ xuất sắc Maroc trong 90 phút chính thức và loại các chiến binh Bắc Phi khỏi cuộc chơi. Xét về tương quan lực lượng thì Argentina được đánh giá là tương quan so với Pháp. Tuy nhiên với sự đột biến thì Argentina lại không thể bằng với các cỗ máy săn bàn của Pháp. Đến Maroc đã bất lực trước lối chơi này. Do đó rất khó để Messi và các đồng đội có thể hạ gục Pháp trong 90 phút thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, Argentina để thua trước đối thủ này trong trận thi đấu chính thức gần nhất và đáng chú ý là thảm bại 4-3 tại kỳ World Cup 2018 vừa qua. Do đó, năm kéo Mbappe và các đồng đội cũng sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho người chơi châu Á. Biến động tỷ lệ tài xỉu Argentina đụng độ Pháp Lần đầu tiên ở trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 5 giờ 37 phút ngày 18 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái để kèo tài xỉu ở mức 2, theo tài ăn 0.96, chọn xỉu ăn 0.86. Sau hơn 3 ngày lên kèo và trải qua khá nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo tài xỉu vẫn không có sự biến động nào khi vẫn giữ giá là hai hòa tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu cũng không có nhiều biến động. Sau khi kèo tài giảm nhẹ xuống còn ăn là 0.87 và đặt cờ tài ăn 0.99. Điều này cho thấy được là các nhà đầu tư châu Á đã nghi ngờ trận đấu này giữa hai đội sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc. Tỷ lệ kèo phạt góc được đưa ra là 0.96, 0, 0 và 0.80. Trái ngược với vòng bảng khi Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận và toàn thắng kèo phạt góc cả ba trận đấu, thì từ vòng đấu loại trực tiếp, Argentina thi đấu khá là thận trọng khi sớm lùi sau đội hình nhằm bảo toàn kết quả. Điều đó khiến họ lép vế về chỉ số phạt góc ở cả ba trận đã thi đấu, thậm chí còn để đội bóng yếu như là Úc áp đảo về thế trận trong 1 phần 3 thời gian cuối trận, qua đó thua kèo phạt góc. Trong khi đó,